bài nghiệm đại học là lực đàn hồi và theo lý thuyết à, theo như cái form chương trình mà thầy truyền đạt cho các bạn từ những bài đầu đến giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào phần một lớn lý thuyết và đương nhiên phần 2 sẽ là các ví dụ minh họa của của bài ngày hôm nay được chưa và với phần một lớn lý thuyết này chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ khái niệm đặc điểm khái niệm đặc điểm vậy thì cái lực đàn hồi sinh ra khi nào chúng ta biết rằng là ở ngoài đời sống khi chúng ta đi xe đạp xe máy khi đến chỗ sóc thì sao ạ? Có lò xo, lò xo làm giảm tốc. Nhưng lực đàn hồi có nhất thiết phải có ở lò xo hay không? Một câu hỏi đó các bạn phải trả lời được. lực đàn hồi từ đâu mà sinh ra? Đặc điểm của lực đàn hồi ra làm sao? Thì trong bài giảng ngày hôm nay, thầy sẽ chỉ ra cho các em tất cả các yếu tố đó. Và các bạn hoàn toàn là sau khi xem xong lý thuyết, học xong lý thuyết và làm bài tập tự luyện thì các bạn có thể hiểu được từ bản chất gốc rễ của vấn đề cũng như giải quyết các bài toán định tính, định lượng trong đề trong đề thi trên lớp trên trường vân vân được chưa các em nào bắt đầu trước khi vào khái niệm có những đặc điểm của lực đàn hồi thầy muốn các bạn nhìn đến đây chúng ta có một thí nghiệm nhỏ nhé đây chúng ta có một cái lò xo có một cái lò xo như thế này ở đây thầy có hai người có hai người ở hai bên cầm hai đầu của lò xo bắt đầu kéo bắt đầu kéo vậy thì khi hai người này cùng kéo chiếc lò xo này thì điều gì sẽ xảy ra khi hai người kéo lực kéo ép kéo thì lúc này chính bản thân cái lò xo chính bản thân lò xo sẽ sinh ra một cái lực để kéo hai tay người này lại để kéo hai tay người này lại tay dung chưa đó đây tay ta hình dung này kéo lò xo ra thì cái lò xo sẽ sinh ra một lực để kéo tay chúng ta lại đúng chưa đó người ta gọi đó chính là lực đàn hồi gọi là lực đàn hồi vậy thì chúng ta hãy hình dung nhé ban đầu đây ạ ban đầu đây chiều dài của lò xo ban đầu chiều dài của lò xo ban đầu thầy dùng thước thầy đo cho bạn nhìn nhé Ban đầu chiều dài của lò xo đây chỉ khoảng là 15 cm. 15 đến à thầy đo lại 15 đây đo từ mốc 0 cho bạn dễ nhìn. 0 đến khoảng 35 cm thầy xin lỗi nhé. 35 cm. Vậy thì khi chúng ta kéo kéo ra lúc này thì rõ ràng là khi lò xo đang ở chiều dài ban đầu thì chưa sinh một cái đường nào với tay chúng ta cả đúng chưa đó vậy thì khi người ta kéo ra như thế này kéo ra như thế này bạn nhìn xem, chiều dài này đã dài hơn 50cm thước của thầy rồi đúng không ạ? Lúc đó bắt đầu cái lò xo này, bắt đầu lò xo này, sinh ra một cái lực gọi là lực này, kéo hai tay chúng ta lại, kéo hai tay chúng ta lại, người ta gọi đó là lực đàn hồi. Vậy thì các bạn nhìn ra xem, cái lực đàn hồi này sinh ra sinh ra khi nào? Đúng không ạ? Ban đầu chiều dài của lò xo chỉ là 35cm, khi chiều dài tăng lên thành 50cm thì bắt đầu có, khi bắt đầu tăng lên rồi, đã có lực lực kéo tay ta về rồi đúng không ạ? và cụ thể ở trong thí nghiệm này của thầy là cái